vô nghe nè anh thích mùi hương của em vì khi ngửi nghe tàn mùi nách <laughs> chia chia chia chia sạp sạp ờ, ờ trong game này thì tao vẫn luôn phấn đấu tao bước vào sàn freestyle và để trên này một tấn máu cho mày biết là anh em tao chơi từ bắc chí nam và bây giờ thằng này thấy gắt thấy ham bọn tao bước vào đây cắt cổ mày chảy máu thằng này bảo chú ơi chú đừng có đẩy cháu mày là hàng cháu chất tao đập cho mày chảy máu mắt tao vẫn lướt đi trong đêm tối kéo đầu mày xuống tao sẽ lên gối oh! à, à, à, mày không muốn thấy cảnh một okay. chưa thấy tao gắt chưa Yeah, đầu, let's Tao, tao thì sẽ như ánh sao Thằng này nó sẽ cho mày biết hôm nay mày sẽ nằm trên cái sàn máu nói mày nghe trình mày vẫn còn nhỏ xíu tao sẽ chơi mày như cái cách tao bỏ điếu tao sẽ giới thiệu với mọi người tao sóc ngầu tao sẽ diss mày cái thằng có ốc trâu mày làm sao mà chơi tao tao nói tôi vần của tao thì chắc chắn là hơi cao trình của mày thì hơi thấp là không có cân bằng tao nói sẽ cho tao cắt chi mày cái chân chàng tiếp theo mày đừng đem mặc cái áo xanh trình tao như đại dương nhìn anh mày sánh ao đó là quần áo nói mày nghe phi gấp là mày phải cần áo ok bận áo mũi khi lạnh anh này tập tạ cũng không thể thành duy mạnh mày là dung yếu bây giờ tao biết nè lực của mày là suy yếu ok tao không có khoái mày nếu mà nói dây xích chó chắc chắn đó là cái này mày mẹ đi tao nói mày vâng thì mày mẹ đi người thua Mày đã thấy tao hài hước Ok tao hỏi là mày buồn cười chưa Ok là tao đang chồng gà Đeo mắt kiến có vấn đề về quan học À